Gọi cuộc đời là những vị đáng khiến mắt anh rơi thành dòng Lúc đắn đau vào sông và đồng tiền sẽ đến Là người như lúc nắng mưa Bởi tao được về cơn cơm thừa Xuất phát từ một thằng nông thôn Bốn ba bốn nơi phương trời Từng bị gọi là thằng danh ôn Kiếp này mang vong nghệ sĩ trong hồn Và đời ta ta sống sân khấu ấy ra đầu, Chuyện về cái lao công Khi họ mà trông mong cứ biết ra Giờ này những vịnh đau kiến đau Ai rơi thành già Phải lúc đâm đau vào trong Và đồng tiền dây bên ta thành không Ta mang si tên chắc đắng Như con người ta chơi với con rồng Để biết sai những lời ca Khóc cho đời ta Dạo đời người bay lên chim lắm Bắt đầu trong lên vai mà chạy hôn say mãi tận người thế lại là hay có danh tốt đến mấy không đến lúc khả màn kịch bàn nhưng sao nơi đây mắt ấy là lửa dối gian ngoài kia thằng quên chơi bao lại sao này nước hơi cao không tiếp thôn chào say Mình đã tới nơi vùng xanh